chợ tự nhiên vô hoàng cung tự nhiên sao chị chị lắc tôi không lắc đâu vô miệng trời tôi lúc đặt đâu muốn hả kẹo anh nhớ sao quân sĩ lấy cây vò tròn tôi nhớ đặt được quá không có làm gì mà quân sĩ lắc trời thấy ổn không ổn tất cả các chú hãy cô đem đánh xiết vô đây hả trời ơi ủa cường sa khảo khấu vô đây để được nhìn mặt coi hiền hay là dữ rồi mình giết con nương ơi con nương ơi tôi nói thiệt con nương nha tôi nhớ ở trên đây á, tôi có thù với một cái dòng họ thôi à tôi đâu có thù ai nữa đâu nếu có thù từ từ tôi thù tiếp kêu bác sĩ cầm tôi hoài vậy Mắt kiểu này ổn không? Ổn, tôi lên tôi lấy rau kiếm à Chụp lúa mới chờ nha Lắc cái cột cái đầu, không lắc là lắc cái đầu Lắc lắc cái đầu luôn hả? Ờ, bây giờ nha Ngồi đây bỏ dậy tôi Bỏ dậy tao Tôi câu nhau Không thể nào Tôi gửi cha mẹ tôi quỳ một lần đó ơi mũi là sang khảo khấu mà trời đất ơi ở đây là cung đình mà tự nhiên nè em quan sát việc lại nha nói